đường mà không có phẳng á nó ờ, dạ. cấp vô anh À, bắt đầu hành trình của mình ở cây xăng Đại Bình trả về chip 0 chip 1 trả về 0 hôm nay thì mình à, à sắp xếp đi à, công việc à, hành trình nó cũng dài sẵn dịp mình à, hôm qua mình mình mới à, mình mới thay à, thay dầu phuộc để đi cũng hai năm rồi thay dầu phuộc à, bảo trì phuộc à, vệ sinh phuộc sẵn mình à, nâng cấp cho cái cái dàn chân luôn thì mình có nói về cái cái món phụ kiện à, để nâng cấp cái dàn chân cho Ducati ấy. Somla của mình á mình thì à, mình thì không có thích à, à, lên cặp olin nhìn thì nó đẹp á nhưng mà mình nghĩ là nó không phù hợp cho cái điều kiện đường xá của Việt Nam nó phải trâu bò chút nó mới chịu nổi cái loại mình à, mình thích à, độ như zin chứ không không à, không phá vỡ cái cái kiến trúc tổng thể của cái chiếc scrambler là mình thích cái chất từ bên ngoài vào bên trong nên là mình à, à, độ sao cho zin để giữ cái chất của nó thì hôm nay có gì mình sẽ trải nghiệm um, về cái cái món đồ chơi đó ha thì à, ai chưa xem lại cái cái clip mà mình à, mình mình nói về cái hai cái lò xo này thì thì mình để cái link ở đâu đó bên trên nha bốn giờ rưỡi ở à, đến ngã tư hàng xanh thì hôm nay mình sẽ chọn một cái cung đường nó khá dài <laughs> đẹp nhưng mà không có êm lắm để mình trải nghiệm luôn cái cái cái phục mà trước mình mới à, nâng cấp lên ha à, có gì mọi người à, đón xem ha rồi đi trên đường có cái đoạn nào đẹp đẹp mình à, quay lại cho mọi người xem nay mình chọn cái cung đường đi Tà Bao lên à, Đà Lạt thì đó giờ mình cũng ờ, thật sự mình cũng chưa có đi trải nghiệm cái cung đường này lần nào hết trơn á mà thấy mấy bài biker bên kia đi ờ, hay quá đi ờ, Tà Bao xong rồi lên Đa Mi về Bảo Lộc đường đường đẹp đường đẹp nhưng mà uh, nó nó nó không êm lắm à, nghe mấy anh em nói như vậy thì nó cũng ờ, phù hợp hay nếu như mà mình muốn trải nghiệm thử cái cái nâng cấp cái cái lò xo phục trước của mình đó nên là mình chọn trải nghiệm với cung đường này luôn rồi đoạn này thì ờ, khu dân cư không mà không có gì để quay ờ, xíu lên trên những ờ, cái đoạn đẹp đẹp mình mình quay cho mọi người xem đường này thấy cũng rộng thật sự là đó giờ mình cũng chưa có có đi vào trung tâm thành phố Long Khánh luôn á bên này may quá đi vậy mình biết luôn à, sáng sớm đường sáng sớm ở nông thôn nhìn đã không vắng vẻ trong lành mình hy vọng là đến uh, đến được cái thời điểm mà nắng nó vừa lên rồi à, dừng chân ở Nam Mi đó đồn đông chiều này đi xe đi cũng nhiều ghê chứ không không xấu như mình tưởng không biết ờ, đoạn trên thì như thế nào nhưng mà nếu mà được như vậy là đường quá ngon luôn á wow. đã chưa nó trồng lúa Cái này thì tối chắc buồn nó thấy cái mây không xe máy đẹp không mình thích mấy cái màu ờ, nắng sớm như vậy đó nhìn rất là đẹp đường này có đụng xe rồi sao mà thấy ờ, rẽ vật ở dưới quá trời này còn trong khu dân cư nhiều hy vọng có đoạn ở trên nó sẽ đẹp hơn đẹp quá cái ngọn núi vậy rồi quay nó cũ rồi nắng sớm nó đánh lên cái này nhìn đẹp cây mà nó đang qua thành giống như nhìn cái cổng luôn nhìn đẹp quá mình thích những cái con đường như thế này ghê sương sương sớm quá trời hôm nay tính ra đi sướng hơn bên đường quốc lộ 20 ấy chứ nó nhỏ hơn nhưng mà ít xe cũng như là ít người mấy cái đoạn đi qua định quán tâm phú này kia rất là đông đường này thì nó xa hơn một chút nhưng mà chạy nhanh được đường này là đường đi à, lên Tánh Linh ha Về hướng Tánh Linh Đường rộng ghê Thấy sáng sớm cái cuộc sống nó khác không Yên bình nó quá hối hả lắm chạy theo ờ, Google Maps đó ờ, tin tưởng vào Google Maps rất là nhiều luôn á chỉ đi bậy là mình giận lắm á <laughs> đến địa bàn à, huyện xuyên xuân lộc đồng nai à, tỉnh đồng nai rộng ghê á một cái huyện ờ, ờ, rộng quá trời rộng luôn đi con đường này mình ờ, mình mình mới biết có nhiều cái địa địa danh thêm mới tên nghe ngộ ghê như tánh linh là hồi xưa giờ mình mình cũng ít nghe nhưng mà mình mình biết nhưng mà đi đường này nghe những cái địa danh như giá ray rồi quả đất rồi uh, uh, cái gì uh, uh, dummy nghe nó một ờ, có một phần đó giống như là tiếng dân tộc anh hay quá nhiều địa danh tên nghe vui ghê đường rộng thênh thang từ Sài Gòn chạy ra đây hơn à, hơn 100 cây rồi mà mà sơ bộ á, mình thấy cái à, cái cái à, cái việc nâng cấp cái bằng cái lò xo đó là đáng luôn tiền quá gạo luôn á các bác nó cảm nhận nó khác hẳn luôn đó giờ mình đi mình mình trông chờ cái cái cái cái, cái cái phục sau á cái phục magic của mình á nó nó đem lại cái sự thoải mái là chính còn cái phục trước thì nó nó nó cũng hơi sốc lắm nó hơi sốc nó tích tích nó chạy nó nếu mà nó gót nhẹ nhẹ thì không vấn đề nhưng mà lão mà có cái vướng ổ gà nóc mô chỗ cầu á là là nó nó nó sốc lên cái tay mình liền gắn cái này vô mình thấy nó nó đầm xe ghê á đầm xe mình vào cua mình cảm giác nó nó chắc lắm nó chắc lắm bình thường Rambler chiếc xe nó đạt được cái độ cân bằng rất là tốt theo mình đánh giá theo mình đánh giá là nó nó nó tốt hơn những chiếc xe mà mình đã từng đi á nó có cái sự ổn định và cân bằng á nhưng là bỏ qua cái vấn đề về tốc độ đi thì thì nó là một chiếc xe cân bằng rất là tốt à, mà khi mà mình nâng cấp cái cái lò xo cho cái dàn phục trước á thì cái cái cảm giác nó nó tăng thêm nó đi qua mấy cái móc mô cầu nó nó nó nhúng xuống rồi nó nhẹ lên rất là nhẹ mình mình không có cảm giác nó bị khó chịu như ngày xưa cho nên là cái này nếu mà cải tiến cái này rồi thì các bác có thể đi đi off-road uh, nặng nặng hơn một chút thay vì mình uh, đi off-road uh, nhẹ nhẹ là chiếc uh, bản zin của nó đáp ứng rồi nhưng mà nặng nặng là cái này ok đó không biết cái độ bền như thế nào thôi chứ còn cảm giác ban đầu mình thấy đi nó dễ chịu á mà nó nó vào khu chắc lắm nhìn nhìn chắc lắm rồi à, để à, đến mình sẽ nhận xét nó trong suốt à, hành trình để cho mọi người tham khảo ha mình không có quảng cáo gì cho cái này ha mình thì mình thích mình thích kiểu mà mày mò tự làm cho cái chiếc xe của mình tại vì như mình nói lần trước á thì mình chạy như thế nào thì mỗi người mỗi cảm giác khác nhau cho nên là nếu mình tự làm cho chiếc xe của mình đó thì nó sẽ nó sẽ ờ, tiến gần đến cái nhu cầu của mình hơn chưa chắc là mình làm cho chiếc xe nó tốt theo ý mình mà người khác ngồi lên cảm thấy dễ chịu đâu thì mỗi mỗi người sẽ chạy một kiểu khác nhau cảm giác khác nhau là quan điểm khác nhau nhưng mà ít nhất là chiếc xe mình chạy nó phải vừa ý nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình nếu mà đúng 100 trăm không được thì cũng phải 7 7 80 90 phần trăm đó mình càng càng ngày càng tiến gần đến cái cái cái cái cái nhu cầu mình ờ, chạy như thế nào thì chiếc xe nó đáp ứng như vậy bởi vì cái bản zin á người ta thiết kế ra thì nó đáp ứng cho đại trà cho đa số cho nên cái thông số này người ta cũng lấy ở mức trung bình để để nó đáp ứng được cho nhiều người nhưng mà mình chạy thì mình phải phải modify nó lại rồi cái mùi khói đã quá thích cái mùi khói vậy thôi khói này là khói đốt rơm đốt rạ đồ á nha mấy bác cũng phải đốt dây chì hay là đốt ờ, mấy cái gì như trên ờ, Sài Gòn mình hay đốt không Trời đang lên người ta chạy xe người ta chạy quen đường rồi nó chạy ta lấn lên quá trời luôn nó đặc điểm đặc điểm của giao thông mình trời sương mù rồi mọi người thấy sương mù không sương mù văng lối hiểu hiểu à, một đoạn ca từ trong lạc trôi chưa sương mờ giác lối tùy tục thôi đó giờ mình à, cũng có nghe nói chỗ này rồi nhưng mà mình chưa có dịp đi này có dịp đi để mình đi lên trên kia cho mọi người xem đây là uh, khu thờ đất mẹ tà bao ha phong cảnh rất là đẹp chăm sóc ờ, khu vườn từ sáng sớm luôn cảnh rất là đẹp từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh đây là à, khu à, thánh mẫu tà bao ha thấy nhiều anh em đi à, đi đèo tà bao nhưng mà không thấy review chỗ này rồi ờ, giờ mình chạy thẳng ờ, lên Đà Lạt luôn cái ờ, điểm điểm đền thánh mẫu tà, tà bao người ta chăm sóc tốt ghê sáng sớm mà mọi người đã lên chăm sóc cây cảnh vệ sinh rác để chăm sóc tốt ghê mình thấy cái khu vực uh, toilet người ta làm rất là vệ sinh nhiều đó là mình mình đánh giá là cái công tác chăm sóc của của ban tổ chức rất là tốt luôn cái chỗ gì đẹp đẹp mà cái khu nhà vệ sinh mà không ra như ờ, gì hết trơn á là là cũng như không đi à, thích hơn bên quốc lộ 20 chứ nó dài hơn thôi chứ còn, còn thích hơn ha là rất là sắp vào à, khu vực đèo Tà Bao không chịu nổi luôn á hmm, trải nghiệm cái gì cũng vậy nó phải à, mới phải làm mới không không mạo hiểm thì làm sao mà có trải nghiệm đá sỏi sỏi nhỏ nhỏ à, chạy vô đó không cẩn thận là xòe luôn á chứ à, bà bao quá đẹp cô chịu nổi không đi không có quen đường ha có lúc cua cua lơi có lúc cua gắt ơi là gắt quá xứng đáng để đi đường này cua đã luôn Trời ơi, nó cua như cái vòng tròn luôn này nó còn rừng nguyên sinh có xanh mát luôn à, đi ban ngày chứ à, chiều tối chắc không dám đi như là nó xuyên rừng luôn á xuyên rừng tắm linh hay sao á trời cây đẹp chưa kèo Bảo Lộc là ờ, không là Hãy ôm cua mà nó sàn cái bánh sau Nó chợt cục uh, cục gạch cứ phải chạy trong cái một cái tốc độ mà nó an toàn trong khả năng kiểm soát và trừ heo luôn khi mà có sự cố đột xuất là nó vẫn nằm trong giới hạn hiện tại cái đường xá của mình à, đâu có biết được đâu có biết nó làm sao được càng ôm ôm rồi vô, vô trong giữa cua rồi có cục gạch sao mà trắng nổi để cái clip này nó dài tí xíu cho mọi người à, ai mà chưa có dịp đi à, đèo Tà Bao xem để thấy cái nét đẹp của cái đèo Tà Bao không phải đẹp mà là quá đẹp cái đèo nó xuyên qua rừng nó nhìn nó thích chắc là hết đèo rồi đó không biết phải không nhưng mà tới Dami là là sắp hết là hết đèo Tà Bao Ồ, thấy cái hồ của nó rồi hồ to ghê luôn cái nhánh này nãy là nhánh à, rẻ vô đập Đa Mi hồ Đa Mi quá còn đường này là đường hướng về Bảo Lộc thì đá ngay nằm ngay giữa cua nhiều ghê ta nó trên trên núi xuống rớt xuống thì sao cứ ờ, vô cua cái mình thấy mấy vài viên đá nằm ở giữa là là phải ờ, phải giảm tốc rồi này là chỗ đẹp nhất rồi lên thì lên trên đỉnh này lại thoải mái <laughs> không ai luôn đi lên đến ờ, lên trên cao đi dần ngang dốc thôi chắc nó hết cái chỗ đó quá quá trời chỗ đẹp phim nhưng mà chạy qua cái chỗ cao nhất rồi đó nãy cái chỗ kia nhìn xuống cái hồ nó đẹp à, cũng không có dừng lại được rồi có cái cây kia kìa cái cây cao à vòng trắng trắng tím tím à quá đẹp đường này là check in là mệt mỏi luôn á đi đường này chắc cũng thấy được. đó hồ hàm thuận nam đẹp chưa vô trong đó chắc có thể là khu du lịch hay cái gì đó chứ mình nhắm nhắm là chắc được cục thôi Mọi không biết cây gì ha Cây gì mà người ta trồng nó trắng cái trắng nguyên một cái sườn đồi luôn Ôi bên đây cũng vậy nè trên nguyên sườn đồi luôn đây là cây bông cây cà phê đúng không ta bông cà phê hả nó giờ có biết cây cà phê đâu à, quê mùa lắm sức luôn mấy đơn vị mà kinh doanh du lịch nó hơi khó khăn lắm rồi. nguyên một năm bình thường một năm người ta chỉ có mấy mùa đi du lịch mà, mà toàn bị ngay mấy cái mùa đi du lịch không mà nó không có phẳng á nó yeah. Ờ, cấp dạ. vô anh may quá không sao là mấy anh ờ, cũng dễ thương lắm có gì hết trơn á à, vào kiểm tra giấy tờ nói chuyện ờ, bình thường có có giấy tờ đầy đủ rồi thì đi thôi chứ bình tĩnh vào thôi chứ nhiều anh em cứ thấy bị mắc vô cái thông chốt Ờ, mình chạy thì cứ đúng tốc độ mình chạy thôi nếu mà nó có lố một tí xíu thì ờ, nhận lỗi rồi xin lỗi ờ, nhiều khi mấy ảnh nhắc nhở thôi chứ vô nhiều khi quay phim rồi chụp hình rồi nói này nói kia nữa người ta nghe người ta không thích rồi vì nó ra đủ thứ chuyện là mọi người à, à, Tết này an toàn ha Nếu như mà với tình hình có diễn biến phức tạp hơn thì thôi chịu khó ở nhà không phải à, vì bản thân mình nữa mà cả cả vì cả nước nữa chứ à, chỗ này à, dập được rồi nó lại ra chỗ khác thì rất là khó trơn cũng tím luôn